Con vâng, à, chào các bạn trở lại kênh youtube thân Nguyễn thì tiếp tục chủ đề à, kiếm tiền với trang web thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà thiết kế ra những cái trang web như blogger à, bằng WordPress và Lineweb đó và những trang để các bạn có thể kiếm tiền từ cách là bán hàng hoặc là liên kết với Google AdSense để kiếm tiền đó thì trong video này mình à, nói cho bạn biết những cái điều lưu ý khi à, tham gia cái chuyện dàn sen đây thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để liên kết và lắp vào quảng cáo thì à, một cái lỗi là Google sen đã tạm thời đình chỉ cái tài khoản của mình trong vòng 30 ngày đó để 30 ngày không cho mình à, hiện tiền quảng cáo trên trang web đó đó là một điều để các bạn à, có thể biết và tránh để sau này kiếm tiền với AdSense đó có thông báo này trung tâm chính sách đây tài khoản của bạn bị tạm ngưng lý do tạm ngưng là gì hoạt động không hợp lệ tự nhấp chuột đó đấy là mình tự nhấp vô quảng cáo của trang web thì mình sẽ bị nó phát hiện ra và nó đã đình chỉ mình không cho mình kiếm tiền đó. mà thậm chí nó đình chỉ cả cái tài khoản youtube luôn các bạn không phải là đình chỉ ờ, web không đâu nè đây youtube mình cũng đã bị ờ, vậy luôn khi mà nó bị một cái trang nào lỗi nên sẽ kéo nguyên một cái hệ thống cái trang liên quan tới Đó. mình sẽ vào kênh nè đó không nó sẽ tắt cái chức năng kiếm tiền của mình hết đó. đây đó kiếm tiền đặt bỏ không cho mình kiếm tiền nếu như mình vi phạm tiếp tục nữa thì nó sẽ có thể là nó sẽ xóa tài khoản mình vĩnh viễn luôn đó, không cho mình tham gia tài khoản đó đây kiếm tiền này tìm hiểu thêm đã à, bị tắt phải không đó, kênh của bạn bị tắt tính năng kiếm tiền này. cái youtube uh, bị tính năng tốn tiền vì có thể bạn có thể là phạm trong những trong những cái lý do của nó đặt ra đó. thì do trang web của mình đó, từ click quảng cáo cho nên là đặt tắt đi tính năng tốn tiền bạn thấy một cái nó à, chạy nguyên một hệ thống không không phải là đơn giản bởi vì bạn nên à, kiếm tiền bằng một cái à, tài khoản thì nó liên kết nhiều thì các bạn dễ rút tiền và dễ kiểm soát nhưng mà một điều bất tiện là khi mà có một cái trang mà đã bị à, bị lỗi bị cơ bảo của Google hay là hoặc là tự à, sướng để đánh chuột thì cái lỗi này nó sẽ dẫn đến thu nhập cả một cái hệ thống của bạn sẽ bị mất đi đó. nếu bạn tham gia một cái tài khoản sẽ bắt lại là sẽ lắp cái thu nhập trong vòng 3 ngày và có ờ, thể xóa vĩnh viễn bây giờ bạn nên tạo nhiều tài khoản một để những nó khóa cái này mình sẽ còn một cái khác đó. hoặc là bạn có thể tham gia kiếm tiền bằng nhiều hệ thống khác nhau như network là những cái khoản khác của ờ, chức năng là quảng cáo lên cho web sắp tới AdSense à, sẽ không hiển thị chỉ số YouTube trên báo doanh thu trên đây nữa đó, thì những nhóm quảng cáo này tạm thời nó sẽ lấy cái tiền nhấp chuột của mình đó, sẽ trả lại cho các nhà quảng cáo đó bạn thấy không tự nhiên trang web mà kiếm tiền không làm gì Mình tự nhiên bị tắt đi cái nó sẽ ảnh hưởng tới thu nhập nếu như bạn không có nguồn thu nhập khác chỉ có mình chắc thôi đó con rất là hay rồi thì trong phần kiếm tiền với ờ, cái quà sen thì mình cũng cho các bạn biết những cái điều lưu ý để khi mà kiếm phải để các bạn có thể tránh để khỏi bị tình trạng như thế này đó bạn sẽ khóc la thì cái này nó không cho bạn khuyến nghị luôn đó thì bạn chỉ chờ trong 30 ngày xong nó sẽ mở lại nếu bạn vi phạm nữa thì nó có thể, có thể nó xóa đi đó điều rất là đau khổ cho những người mà kiếm tiền bằng chỉ kiếm tiền bằng xe thôi đó thì ngoài ra bạn có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác như là bán hàng hay là làm tiếp thị liên kết đó đưa những cái trang này nè đó. khi mà người ta click vào xem trang web của bạn thì người ta thấy cái hot kết này nó rẻ ta sẽ bấm vào mua bạn sẽ có hoa hồng đó còn những khóa học này đó. khi mà người ta mua thì bạn cũng có tiền đó hay là những cái banner này cũng là dạng là thì liên kết hết sẽ để cái link landing page lên trong web này để các bạn cần cái link in folder để các bạn làm trang landing page đó còn cái à, bạn nào mà thiết kế bằng blogger thì mình sẽ vô đây nè ở tài liệu nè bạn sẽ vào thêm blog để bạn tải xuống hoặc là các bạn làm trong web dạng landing page thì có thể tải hai cái file này xuống để các bạn có thể có một trang Linepad tuyệt đẹp sẽ qua phòng quản trị à, quan cốc cốc các các bạn à, mua một cái tên mì và mua còn tin các bạn sẽ có một cái à, quản trị của một cái trang web thì các bạn làm bằng WordPress hay là làm bằng Lanibet thì nó cũng phải có một cái giao diện trang chủ để các bạn có thể chỉnh sửa hay là gì đó thêm nội dung gì đó, đó. đây là cái trang là quản trị của Wordpress trang này có thể bạn làm đủ thứ những cái tiện ích như là inverter nè đó đây là dạng trang web của Lanibet mình test cho rất là nhiều người ờ, truy cập nha ví dụ như mình chỉ có 15 trang thôi mà tổng số lượng truy cập của mình là 66 000 hơn so với cái trang web bình thường đó, ví dụ như cái trang của uh, ờ, WordPress nè tỷ, tỷ lệ mà nhấp chuột vô rất là ít mọi trang WordPress rất là nhiều à, tỷ số là không được nhiều lắm do trang web này mình chưa có sale lên thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm sale cho tất cả một cả trong một rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký bạn nào đã đăng ký rồi thì bấm vào chuông để ủng hộ mình nha Đó. thì mình sẽ làm thật nhiều video để hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền trên ờ, internet Ờ, một cách hoàn toàn thụ động đây là một trang web hoàn toàn miễn phí đó bạn chỉ sử dụng cái thêm chỉnh sửa lại rồi nếu bạn không mua tên miền thì hoàn toàn miễn phí còn mua tên miền thì tên miền mình một năm khoảng 300 ờ, ngàn thôi cũng rất là rẻ mắc lắm đó. tùy theo cái tên giá trị mà bạn ờ, làm cái tên đẹp không quan trọng quan trọng là bạn phải biết cách để SEO nó lên top Google giá trị chứ bạn không sale lên cũng có giá trị đâu thì trang này đang có lượng truy cập là 6.028 người đang đang xem trang này Đó. xấu rất là kinh khủng á thì khi mà đây là tính năng tính tiền thì nó là một cái nguồn thu nhập hoàn toàn tự động các bạn rồi vâng cảm ơn các bạn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo